anh em nay uh, ờ, mình quay uh, cho anh em cái uh, cái khu uh, nhốt gà con ở tại gia công đây là gà mới ấp ra đây là máy ấp nha anh em đường cái này mình để riêng đó anh em để cho mình mình để riêng vậy rồi uh, gần ấp gần nở ra là mình bỏ xuống dưới này nên là mình sẽ biết được con của bồ nọc nào con bồ nọc nào biết hết nha anh em mùa này nó hơi nóng ở đây giờ, à, giờ mùa này nó hơi nóng đây là gà con mới ra Đó, ngày tháng chuồng số bao nhiêu biết hết ok thì đây là cái quy trình nuôi gà con nó cùng nó khá là hiệu quả nha anh em đang áp dụng bên trại thì mình ấp ra thì mình nhốt vào đây mấy cái chuồng này á mình nhốt uh, mấy cái chuồng này tất cả đây vào đây thì ví dụ như là bảy vậy lúc mới ấp ra thì mình nhốt khoảng bốn năm chục con ba bốn chục con gì đó vào cái chuồng này bên kia mình hợp một tí bên kia cho nó thoáng thôi đó chuồng này thì những cái chuồng này mình chỉ lúc mà mới úng ra mình để nhỏ cái mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này cho nó thoáng sơ sơ thôi chứ không có nhiều như nha thở nhiều thì gió nó vào cũng uh, chết gà đó có quạt mùa này nó ở đây nó nóng nó ba mấy bốn mươi độ mà nên nóng giờ mình dùng cái quạt mình để vậy đó nó thông gió bớt khu này là khu ốm em mà xem mà tham khảo nha anh em anh em thấy áp dụng ok thì anh em áp dụng vậy thôi cái chuồng này nó hơi phức tạp tí rõ ràng như thế cái tải này làm người ta nuôi cái chỗ này người ta nuôi kỹ lắm bởi vì cái khu này nó cũng hơi khó nuôi gà nên là người ta nuôi kỹ rồi ok cảm ơn anh em nhiều nhưng mà nếu mà anh em làm ít thì cái chuồng này nó cũng đơn giản thôi rồi anh em nào ủng hộ trại thì nhấn đăng ký kênh và like bài viết ủng hộ trại nhé nha cảm ơn anh em nhiều rồi thì đây là cái uh, lúc uh, mình ốm được khoảng uh, một tháng mấy là bắt đầu mình đưa ra đây nha tháng tháng mấy bắt đầu mình đưa ra đây ở đây thì lúc trước là mình nuôi heo còn đấy là cái tại này lúc trước nuôi heo nên là có cái nhà này sẵn cũng uh, có đồ quạt này nha đó nó đỏ quạt để cho nó mát mùa nắng này mình đỏ thôi thẳng là bữa nay ở đây khoảng nó tầm tầm khoảng 37 38 độ gì đó nhiệt độ ngoài trời chắc cũng 40 nhiệt độ đó thì mình nuôi như vậy nó thoáng con gà nó không có bị sưng mắt nước mắt chảy hay là sưng mắt phù đầu gì là nó ít bị nha nha nó, nó đau mắt cái gì là nó ít bị nếu mà nuôi không thoáng con gà cái tầm này nó bị sưng mắt phù mũi rất nhiều nhưng mà nếu anh em nuôi thoáng như vậy sẽ không bao giờ bị và bị cái số lượng ít mà mình dễ ngăn chặn mình dễ trừ tiền nhé thì đương nhiên cái chuồng như vậy thì nó dài khoảng 2 mét và chiều ngang 1 mét thì đây cũng tách ra luôn rồi thì anh em vậy là bởi vì à, mình nuôi số lượng ít mà một chuồng vậy anh em nuôi khoảng 30 con là ok dài 2 mét chiều ngang 1 mét đây đó chiều ngang 1 mét 2 thì ok hơn 1 mét 2 mét 4 ok hơn đó. nắng lúc mà nóng quá nữa thì mình có tăng thêm cái à, hải ái quạt này nữa thì anh em ờ, nuôi gà con này thì anh em nuôi lưu ý là anh em nuôi càng thoáng thứ nhất là thoáng nhưng mà tránh gió nha anh em lưu ý là thoáng mà tránh gió được thì ok tối thì mình có mấy cái tấm simili này mình che lại thôi thứ nhất là khoáng thứ hai là cái à, mật độ nó phải thưa thưa ra thì con gà nó mới khỏe mới mạnh ok được đó vaccine này anh em phải vào đầy đủ ở đây là lên tầm khoảng một tháng mấy đó anh em tham khảo nha anh em anh em xem giờ mình quay ờ, lần lượt từ đến cả lớn luôn cho anh em xem luôn rồi đây thì từ ờ, cái gà tầm khoảng ờ, hai tháng đổ lên giờ này là cũng chiều rồi thì đang cho gà ăn nha anh em khu này cái mình cũng quay cho anh em xem rồi tại vì đây là lúc trước nuôi heo nên là mình cũng nói chung ở đây người ta cũng làm cái trại gia công này người ta cũng hàng làm được cái nhiều cái áp dụng được nhiều cái tận dụng được nhiều cái anh em tận dụng được nhiều cái để nuôi lại gà thì cũng nuôi như vậy thôi có nọc nào mà lại càng lớn lên thì mình càng nuôi thưa ra mình nuôi thưa ra mình không có nuôi à, dày và nhiều như vậy đó tầm này bắt đầu ở đây này bắt đầu mình cho vào hết vaccine nha anh em từ à, bắt đầu là mình vào hết vaccine được khoảng 3 tháng mình nuôi đây khoảng một tháng nữa đi một tháng nữa một tháng hơn nữa là bắt đầu được khoảng 3 tháng hơn 3 tháng 3 tháng hơn thì nó bắt đầu hơn 3 tháng này mình mới vào hết vaccine được là cái vắc đủ vaccine thì đây nó khoảng à, cái uh, à, tủ huyết trùng với cái new gesser trùng em mở thì khoảng 6 tháng mình mới vào lại thì mình 3 tháng hơn mình mới vào hết rồi thì ờ, mình mới cho đá xuống đất Đó. bây giờ mình quay tiếp tục mình quay cái ờ, khu mà đáp xuống đất cho anh em xem luôn rồi thì tới đây là tới cái tầm gà 3 tháng hơn là bắt đầu vào vaccine đầy đủ rồi thì bắt đầu mình cho ra đây và tối vẫn ở sàn nha anh em đó anh em lưu ý dùm mình là ví dụ như buổi tối thì mình nhận thời tiết nó hạ nhiệt độ thấp thì mình cho ở sàn mình vẫn có bạt để mình hạ xuống ngay cái tầm cửa lên ra vào này cho nó đỡ mất công thôi còn ở dưới kia thì phân nó ỉ xuống thì nó rơi xuống dưới kia nó không có đụng chạm tới phân con gà nó ít bệnh làm cầu thang cho nó lên xuống vậy đó đó thì cái chuồng y vậy nhiều lắm ở bên à, hướng bên kia rất là nhiều nhưng mà thôi mình à, quay mà một chuồng vậy cho anh em xem tham khảo thôi đó thì ban ngày nó ra thế này thì là giờ đây rất nắng nắng người còn lẽ lưỡi luôn đó ra đồng cây tốt nhất là những cái khu vực ngoài này thì có cây cỏ cho nó mát gà nó ra nó ok có bóng cây vậy mà gà nó còn thở lè lưỡi luôn đó, để anh em mà xem chơi tham khảo dùng nha nha một chuồng như vậy đây có nhốt được khoảng à, trăm con thôi thì mình nhốt à, càng thưa thì nó càng ok đó, nước thì mình để cả trong lẫn ngoài rồi anh em xem tham khảo dùng mình, mình bắt đầu như nuôi như vậy là bắt đầu tới cái tầm mà nó à, bắt đầu từng gà tre thì nó lẻ mà nhé bắt đầu nó đánh lộn á nó à, đá nhau nó cự nó đá nhau thì bắt đầu mình chuyển ra gà mái thì bắt đầu à, lên đuôi gần gần đủ là mình chuyển ra rồi để cho nó rỉa lông mất công còn gà trống thì à, cứ bắt đầu những con nào đá lộn thì bắt đầu mình cho ra những cái khu vực này là như những khu vực này là cái khu vực gọi như ra đánh chốt đến lớn luôn mình chỉ đảo chuồng cho nó thôi ví dụ một tháng 15 ngày gì đó mình đảo cái chuồng đi cho nó đi nó thì cái này thì làm ở đây thì mấy cái tấm biro xi măng với lại à, chuồng thì để ngay dưới này thôi tại như đây thì có vườn à, cây mít cây ăn quả đã sẵn mít với dừa thì à, để chỉ cần để chuồng xuống dưới tấm mát mát là ok là để gà xuống là gà nó khỏe mạnh nhỉ gà nó thoáng là ok tốt nhất là để thưa thưa ra nha nha mình không nên để dày hiện tại đây cũng để hơi dày tí nữa mình cũng à, tham khảo lại để thưa ra đó mình để thưa ra y vậy là bắt đầu mình nhốt gà lên tới lớn luôn là hoàn thành nói chung là từ nhỏ lớn luôn đó thì mình quay vậy cho anh em tham khảo còn anh em nào ví dụ cái vấn đề vaccine đồ này kia mà muốn tham khảo bên trạm mình luôn đó, thì có gì à, nên bóc qua zalo số điện thoại của mình nhé. Đây là mình chỉ cho còn số điện thoại mình thì à, anh em vào youtube thấy quá trời nữa. anh em mà nhấn đăng ký kênh và like bài viết ủng hộ trại nha anh em rồi cảm ơn anh em nhiều